bắt đầu thấy uh, những chiếc tim của mọi người rồi Hello Lân Luca Lúc nào cũng là người đầu tiên vào xem livestream của chị Chào em nha Chào uh, Ngọc Lép Hôm nay vào xem nhanh thế Hello Phương Nam Chào tất cả mọi người Hello hello hello đang uh, chuẩn bị đi chơi nên là livestream make up một chút sau đó đi chơi mọi người uh, đã ăn cơm chưa hello phương nam nha chào huyền mít <clears throat> hello hương trần xin chào xin chào hello trúc phương trúc phương hôm nay tham gia nhanh thế <laughs> Nguyễn Ánh nha <clears throat> Các bạn uh, share livestream đi nào Cảm ơn Luân nha, cảm ơn Luân Luca Mọi người vào xem livestream, xem mình make up sau đó uh, chơi mini game nha Hôm nay sẽ chơi tiếp son đấy mọi người ạ <clears throat> Hello Nguyễn Mạnh Dũng <clears throat> Hello Hà Sơn cảm ơn luân cảm ơn luân luca chào hoàng long nha xin chào xin chào giờ này chắc là mọi người vẫn đang ở nhà chưa đi chơi đúng không hãy vào xem livestream của mình để uh, mình sẽ chia sẻ cách make up của mình luôn nha Đánh má hồng đi Thôi đã đánh kem nền các thứ đâu mà đánh má hồng Tí nữa đánh má hồng bước sau cùng Chào Hồng Nhung, chào Văn Sơn <laughs> Chào anh chị Duy Đức ờ, Chào Linh Vân nha, hello Nguyễn Đoàn Hello, hello, hello Xin chào tất cả mọi người Thế thì uh, theo dõi livestream dần dần nha rồi à, chuẩn bị chơi mini game tiếp đây này à, chào 315 người đang xem nha hello chị đang dùng base màu uh, ờ, 215 tên tên đây là một uh, mẫu son mình mới tạo được nhớ là mình sẽ test cho mọi người xem kém mắt của chị nhìn cô tê thế Hello, xin chào, xin chào Chào mọi người, chào tất cả mọi người à, Chào Mi Chibi, em chào chị Hiếu nha Chào Ngọc Hân Hello Thiện Thành Hello Phạm Quang Hải Hello Yến Khúc Chào từng người này không thể chào hết được Nên chào, chào dần dần Cảm ơn Phương Trần Mới uh, mua, chưa bóc tem mọi người ạ Bây giờ mình sẽ bóc tem Đây là một mẫu son của bên Mini Garden Son Rose Chắc là mọi người cũng biết nhiều về son này rồi đúng không? Đầu tiên là mình đánh son trước cho đỡ bị xúc phạm người nhìn Sau đó mình sẽ ờ, make up dần dần nha À có một số bạn hay inbox hỏi uh, dùng kem nền hay là cushion gì đó ấy Thì đây, mình chuẩn bị test cho mọi người xem đây Chiêu chiêu Make up trực tiếp lên khuôn mặt của mình cho mọi người xem luôn Cảm ơn Luân nha, nhớ share livestream cho chị nha Chị ở Hà Nội, đúng rồi em ạ Cảm ơn ờ, cảm ơn tất cả mọi người Hello Ngọc Linh Phạm Hello Nhi Nhung Mọi người share livestream nha Để các bạn nào hay hỏi mình về cách make up Thì hôm nay mình sẽ make up luôn Và nhất là sẽ bật mí cho mọi người Về ờ, một dạng kem BB mà mình đang sử dụng Rất là trắng mịn nha mọi người Cảm ơn uh, anh Vũ um, Hello Đỗ Thị Khánh Hello Nhung Ờ, Ngọc Hân thế à thế thì uh, chuẩn bị chơi tiếp nha lần này là chị sẽ tặng luôn son này cho mọi người này son rose đây là màu cam đỏ cam nha rất là lì và thơm một lát nữa mình sẽ test đây là màu uh, đỏ cam nha son rose màu đỏ cam nha mọi người chuẩn bị vào chân mini game nha phần thưởng sẽ là một thỏi son này nha Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn nha Hello, hello, hello Cảm ơn mọi người Test đi chị ạ, chơi đi chị Ok, ok Bây giờ chị sẽ test uhm, Thôi, test son trước cho mọi người xem màu son này nha chào Hoàng Long bởi vì là Bông tẩy trang hết nên dùng tạm giấy vậy um, Chị chưa, cái màu đấy là màu uh, Nâu lạnh đang hot năm nay đấy Cảm ơn Đỗ Thị Khánh nha Cảm ơn Hoàng Long Xin thì xem livestream đi nào Mọi người xem livestream nha Mọi người có muốn chơi mini game tiếp không nhỉ? Cảm ơn Phương Nhi Phương Hoa lúc nào ta trở sinh Có bao giờ xấu đâu Test cho mọi người xem cái son này nhé Ờ đây Đây là dòng kem nền của Mini Garden em nha mini garden thì chắc là các bạn cũng biết qua rồi bởi vì là có sun rose là rất là hot này sun rose từ thiên nhiên này cả cái này cũng là của hãng mini garden này uh, mọi người chia sẻ livestream nha cảm ơn cát linh nha bật mí cho mọi người biết là cái uh, thỏi bb này mình có mua của bạn cát linh mình có tác ở livestream nha uh, các bạn uh, hãy share livestream và chúng mình sẽ tìm một lát nữa chúng mình sẽ chơi mini game nha <clears throat> đây là dòng BB à, mình dùng này bây test lên da cho mọi người chưa đi sau test son sau đi ừ, à trà giảm cân đấy thì uh, bạn uh, mi hôm đó đã inbox trực tiếp cho những bạn mà đúng để trao giải đấy bạn bạn ấy trách rồi nên là chị không trách nữa đây mình sẽ trang điểm lên khuôn mặt mình cho mọi người xem cái cái dòng kem BB này thay cho một lớp kem nền này một lớp kem lót nhá à, dùng rất là thích và mịn da nhá sau này em cũng đang dùng à, à em đang dùng màu gì chơi đi ạ à. ok chị test cái cái cái thỏi BB này trước nha em cũng dùng bộ này à mọi người share livestream nha share livestream rồi uh, một lát nữa chơi mini game nha mình đâu đâu rồi đây mình uh, cho mọi người đoán luôn đi Mọi người đoán hai số cuối của tờ tiền 50.000 này đi Phần thưởng sẽ là một một thỏi son râu này Màu đỏ cam Đó, đây uhm, Thể lệ cuộc chơi như mọi khi nha mọi người phải share livestream này Add Facebook của bạn Cáp Linh mình có tắt ở livestream nha Bạn ấy bán cả son râu cả cả dòng BB này luôn nha mọi người à, Mình sẽ ghim comment của bạn Cáp Linh lên đó cho mọi người nhìn rõ nha ai muốn đặt hàng thì hãy để lại số điện thoại được free ship đặt hàng trực tiếp trong livestream này sẽ được free ship nha ờ, cái tiện lợi của thỏi bb này là có hai đầu mọi người ạ đây là dạng thỏi này một đầu này thì sẽ để ờ, để để tán đều lớp kem lên mặt nha rất là mềm nha mọi người mình sẽ test một bên mặt cho mọi người xem nha đó mọi người có thể vào chơi mini game luôn cũng được mọi người nhớ về share livestream nha bạn nào mà muốn đặt hàng mua em kem bb này thì đặt hàng luôn ở livestream này sẽ được free ship toàn quốc nha mọi người đó mình đang đánh một lớp rất là mỏng thôi đây mình sẽ vén tóc cho mọi người xem nha hai bên da của mình khác hẳn nhau bên này rất là trắng này mà mình đang đánh lớp rất là mỏng nha mọi người đó khác biệt rõ rệt cho mọi người mọi người nhìn đi bạn nào mà muốn ờ, đánh đánh một cái lớp dày hơn ý, thì mọi người có thể đánh đậm lên nha bởi vì cái kem này ý, thì uh, nhìn nó rất là tự nhiên luôn nên là mình mình dùng rất là lâu rồi đây sang thỏi thứ hai rồi nên hôm nay rảnh rỗi trước khi đi, ờ, đi chơi ấy, thì livestream để uh, make up cho mọi người xem luôn đó đây cái đầu cái đầu tán kem của nó rất là mềm nha mọi người rất là mịn ra luôn thích đã ma luôn mọi người không cần phải uh, dùng bông mút đâu dùng cái cái đầu cọ tán này này rất là mềm này rất là tiện lợi này các bạn chỉ cần đánh bình thường mình ra đường mình không make up cầu kỳ nó chỉ make như này thôi đánh một lớp kem này thôi này đó đây mọi người thấy sự khác biệt chưa bên này uh, trắng mịn hơn này mà nhìn rất là tự nhiên nhá, không hề bị trắng bệch à, cái dòng kem nền này thì có hai tông ấy mọi người mọi người muốn mua hàng thì có thể inbox trực tiếp cho bạn uh, cáp link mình có tác ở livestream nha bạn nào mà đặt hàng ấy thì ờ, comment trực tiếp số điện thoại và địa chỉ ở livestream này uh, thì sẽ được free ship giá của một thỏi uh, ờ, BB này là 315 nghìn nha rất là tiện lợi với mọi người đây cái đầu đánh của nó này rất là mềm này tán tán rất là đều chị mua của chị Cáp Linh chị có tác ở livestream ấy Trinh ơi đặt hàng ở trong livestream này sẽ được uh, free ship đấy giá là 315.000 một thỏi thôi nha ơi sự khác biệt đây đây là mình đánh lớp mỏng thôi nhé mọi người rất là trắng mịn luôn nhìn nó đều tự nhiên như da của mình luôn ấy đó mọi người vào chơi mini game thì uh, nhớ là phải làm theo các bước nha bước thứ nhất là share livestream này sau đó add facebook của bạn cắt link mình có tag ở livestream này comment hai số cuối của tờ tiền nha phần thưởng sẽ là một thỏi son rose màu đỏ cam sau này uh, rất là thơm và lì của hãng Mini Garden nha mọi người cái dòng kem BB mình đang dùng cũng là của Mini Garden đó đây là sự khác biệt à, sau đó mình sẽ một lát nữa mình sẽ tẩy trang bên này đi và mình sẽ test lại cho mọi người đậm hơn một chút nha đây là mình đánh một lớp hơi mỏng tại vì là mình thường mình cũng không thích make up đậm nên là uh, mình đánh lớp mỏng thôi cho tất cả những bạn vào sau nha các bạn mà uh, chưa biết uh, thể lệ của cuộc chơi thì mình có thể nói lại cho mọi người nha mọi người hãy share livestream và uh, kết bạn với facebook cáp link mình có tác ở livestream nha bạn nào mà đặt hàng mua em kem bb này ở trong livestream sẽ được free ship giá 315.000 đấy mọi người đây rất là tiện đây này <clears throat> có cái đầu đánh rất là mềm mọi người có thể tán đều tất cả các lớp kem lên khuôn mặt mà không phải dùng bông bút nữa cái này nó đi kèm theo một bộ như thế này này dùng rất là thích luôn <coughs> cảm ơn Nguyễn Thảo nha các bạn uh, mua hàng thì uh, comment trực tiếp ở livestream này nha để lại số điện thoại và địa chỉ nha hoặc là có thể inbox trực tiếp cho bạn các link mình đã ghim comment của bạn Linh ở trong livestream này rồi nha mọi người Trần Phương Anh và chơi mini game đi nào <coughs> đây có che được khuyết điểm nha bạn môn lý cái kem này đây che được tất cả các khuyết điểm này các quầng thâm mắt này đây là mình mới test một lớp rất là mỏng lên khuôn mặt mình mà nhìn nó khác biệt rõ rệt luôn nhìn bên này là trắng ơi là trắng này trắng mịn tự nhiên luôn đang đánh một lớp rất là mỏng <coughs> đó mọi người ờ, cứ comment là comment nhiệt tình lên bây giờ mình sẽ test son rose cho mọi người xem nha uh, cái dòng son này rất là thơm làm từ tự nhiên ấy cho nên là không có không có trì nha mọi người đây mình đánh bb rất là mịn rất là trắng che phủ rất tốt có thể uh, che được mọi vết thâm hay là mụn nhá các bạn dùng làm một lớp uh, kem lót này kem nền cũng được luôn mà dụng cụ 2 trong một luôn tán kem các bạn đỡ phải dùng uh, cái uh, miếng tán bên ngoài cái này nó đi kèm theo rất là tiện lợi nha mọi người mà thiết kế cũng xinh xinh ở trong một chiếc hộp như thế này các bạn có thể uh, mang theo bên mình bất cứ lúc nào bởi vì là thiết kế của nó rất là nhỏ xinh này đó à, mọi người để lại ờ, số điện thoại này địa chỉ để đặt hàng và được free ship trong livestream của mình nha cảm ơn ờ, Quỳnh Ngọc Tâm Đa nha nhiều comment của các bạn mà comment mình không đọc được thì mọi người thông cảm nhé chào chung tất cả mọi người luôn nha đó ra đây Ờ, có một bạn đã đặt comment đặt hàng rồi này các bạn uh, comment số điện thoại và địa chỉ tại livestream này đặt đặt cái thỏi bb này sẽ được free ship nha hoặc không thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho bạn các link cũng được mọi người cứ comment hai số cuối đi nha hai số cuối của tờ tiền này để chơi mini game nhớ là phải share livestream nha và kết bạn với bạn cáp link mình có tác ở livestream nha da khô thì ăn bôi có lộ ở phần cánh mũi không? À, không hề lộ nha bạn ơi cái này uh, kem của nó che khuyết điểm rất là tốt này mà tùy theo bạn muốn make up um, tông đậm hay nhạt các bạn có thể à da sáng hay tối ấy, mọi người có thể uh, đánh nhẹ hoặc là đánh đậm đây là mình mới đánh một lớp rất là nhẹ thôi uh, che khuyết điểm rất là tốt chị nha mụn hay là vết thâm đều che được nha những cái quầng thâm mắt này che rất là tốt này đây bên này chưa đánh gì mà bên này đánh thì nó trắng rõ rệt luôn đây da rất là thích và mịn đó rất là nhiều bạn mà inbox cho mình hỏi thì làm luôn một cái livestream chuẩn bị chơi nên là mình làm luôn một cái livestream để cho mọi người vào xem cho rõ đây là BB stick nha mọi người dòng BB stick hai đầu một đầu ờ, bôi ờ, một đầu bôi kem và một đầu để tán của mini garden nha mọi người ơi giá là 315 nghìn nha Mọi người uh, chơi mini game comment hai số cuối của tờ tiền này nha Đây Comment hai số cuối Nhớ là phải làm theo các bước nha Thì mới được tính Xe livestream của mình nha Xe càng nhiều càng tốt Đó da rất là mịn Đi ra đường chỉ cần đánh một lớp này thôi là Rất là ok rồi đó cái dòng uh, dòng BB này có hai tone nha hai hai tone nha mọi người một tông uh, một tông là trắng sáng và một tông là trắng vừa ấy mọi người muốn dùng tông nào thì uh, inbox cho bạn linh để được tư vấn và mua hàng nha trong ngày hôm nay thì có ưu đãi là free ship toàn quốc nha mọi người mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nào comment tại livestream hoặc inbox trực tiếp cho bạn linh nha bây giờ mình sẽ test cái son râu để cho mọi người xem nha đây là màu đỏ cam chị gửi em tôn tông 22 à, ờ, một thỏi này dùng cũng được lâu đấy ạ tại vì là tùy ờ, đây một thỏi nó rất là nhiều tùy cái ờ, độ sử dụng cái nhu cầu sử dụng của mỗi người tại vì là uh, cái này thì mình đánh rất là ít thôi mình đánh một lớp mỏng nên mình có thể dùng được khoảng một tháng hơn một tháng ấy mọi người để lại số điện thoại nha để đặt hàng được free ship nha mọi người bây giờ mình sẽ test son cho mọi người này thông cảm cho mình là bông tẩy trang đang hết là mình sẽ dùng giấy test son uh, rose Mọi người cứ comment hai số cuối của tờ tiền nha Để chơi mini game Phần thưởng là một thỏi son kem râu này đây Rất là thơm mọi người ạ À cái thỏi này Thỏi thỏi thỏi kem này dùng được nửa năm nha mọi người ơi Đây nhìn nó như thế này thôi nhưng mà rất là dùng được rất là lâu ấy chỉ cần đánh một lớp là nó đã trắng rõ rệt ở đây mình vừa test một bên mặt mình đây mình test nốt son cho mọi người xem sau đó mình sẽ ờ, tẩy trang đi và test lại một lần nữa đây là màu đỏ cam nha mình đánh một lớp nó hơi bị nhạt nên nhìn nó hơi cam cam một chút um, phần thưởng chờ một chút mình sẽ đây mình quên mất là các bạn chơi game ý sẽ được tặng kèm theo ờ, một cái em tẩy trang môi tẩy da chết môi đây nha mình sẽ mở cho mọi người xem đây đây là một em tẩy da chết môi phần thưởng sẽ là một thỏi son và một em này kèm theo nha mọi người Đoán hai số cuối của ờ, tờ tiền này nha Mọi người cứ đoán đi nha Đó mình vừa test son cho mọi người Đây là màu cam Màu đỏ cam ấy, nhưng mà lên môi mình Chắc là do tùy từng môi ấy Mình sẽ test ra tay cho mọi người nhìn rõ màu hơn Đó, mọi người nhìn chất son này rất là lì nha Rất là thơm và lì Đây, mình vừa test đây Son xinh quá nạ Chơi mini game để nhận son nào Phương Anh Trương Đây nha, mình sẽ dơ lên cho mọi người Một cái thỏi ờ, BB Mình dùng nó như thế này Dùng được nửa năm nha mọi người ơi sorry mọi người lúc nãy mình có nói nhầm dùng đường đằng năm nha đây có hai đầu nha một đầu tán và một đầu của như thế này đánh lên môi nó hơi da cam cam ấy test ra tay cho mọi người nhìn cho rõ à, son giá là 265.000 một thỏi một bộ của nó gồm có một lọ tẩy trang và một đây thiết kế rất là xinh nha bên trong là tẩy trang và đựng son luôn sau này rất là lì nha mọi người đặc biệt là không hề trôi nha các bạn mà ăn những cái dầu mỡ thì nó chỉ trôi tức là dầu mỡ nhiều quá chỉ trôi một chút thôi còn bình thường ăn bình thường sẽ không hề trôi son rất là lì và thơm nha đánh lên môi mình thì nó hơi cam cam một chút nên mình sẽ test ra tay mọi người nha vì mình không hợp cái màu này lắm mình để à, chân mini game cho mọi người thôi chị uh, đang làm màu nâu đen em ạ hello hoàng long nha hello kem ờ, cái dòng bb này ấy, thì những các bạn nào mà da khô ấy thì đều dùng được nha mọi người đánh lại son đậm chỉ hợp son đậm đây là son mini garden các bạn chơi mini game sẽ được tặng nha kèm theo ờ, một thỏi lăn môi để ra chết môi rất là xinh à, bây giờ mình sẽ test lại uh, cái thỏi um, ờ, BB này cho mọi người nha uh, nó có rất là nhiều công dụng đấy mọi người vừa chống nắng này vừa làm một lớp kem nền này kem lót này đánh rất là trắng mà các bạn nào mà không muốn make up nhiều chỉ cần đánh một cái lớp này xong rồi đi ra đi ra ngoài bình thường đi chơi bình thường được luôn rất là mịn ra bây giờ mình sẽ tẩy trang cái bên này đi và mình sẽ test lại cho mọi người xem nhé đó mọi người ờ, cứ đoán hai số cuối của tờ tiền này nha nhớ là phải share livestream nha mọi người hãy share livestream nhiệt tình lên nào các bạn nào muốn add friend ý, thì uh, sau livestream này inbox cho mình nha share livestream xong inbox cho mình rồi lát mình sẽ add hết mọi người đây nha phần thưởng đây nha mọi người Phần thưởng là một bộ son rose và kèm theo ờ, một cái ờ, tẩy trang môi này Tẩy da chết đấy Thiết kế rất là xinh này Mọi người có thể uh, Mọi người chắc là cũng biết qua về cái dòng sản phẩm của Mini Garden này rồi Nên mọi mình không giới thiệu nhiều nữa Đây Mình dơ lên cho mọi người xem thôi nhá Đây nha, đây nha các bạn uh, inbox trực tiếp cho bạn cáp link để được tư vấn nha hello trang anh bây giờ mới đọc được comment khổ quá tại vì nhiều comment quá nên là không đọc được đây đây là màu đỏ cam son râu nha phần thưởng đó mọi người mọi người hãy đoán nhiệt tình lên nào xe livestream để cho mọi người cùng chơi nha ờ, kem bb có chống nắng luôn nha bạn ờ, à cái son này của chị là màu ờ, đỏ đậm tại vì chị hay đánh màu đậm quen ấy là cái môi một hai một năm đây cái màu son ờ, râu mình test ra tay cho mọi người xem đây đỏ cam cho mọi người nhớ rõ tại vì là tùy môi ờ, từng môi mà lên cái màu nó khác nhau ấy là test ra ngoài như này cho dễ này đó bây giờ mình sẽ tẩy trang tẩy trang cái uh, trang anh uh, và chơi mini game đi để còn được tặng quà nào mình sẽ lau hết cái lớp kem mình vừa đánh ban đầu đi nha mọi người nhìn lại cho rõ nha và bây giờ mình sẽ đánh đậm hơn một chút mình sẽ tẩy trang hết cái lớp đấy đi đây mọi người nhìn đi tẩy trang hết xong rồi đánh lại cho mọi người xem nó rõ để cho các bạn vào sau uh, nhìn cho rõ ấy cảm ơn hường nha Xin thì hãy uh, uh, share livestream cho chị Các bạn nào đặt đang, đang chơi mini game thì mọi người cứ tiếp tục chơi nha Còn cái này mình uh, giới thiệu cho mọi người Để cho mọi người xem rõ hơn những bạn vào sau chưa được uh, xem mình test ấy Đó, mình tẩy trang đi nhìn rõ Nhìn rõ hết luôn này Tại vì bình thường da của mình cũng không phải là da trắng Hơi ngăm ngăm một chút cho nên là mình vừa đánh một lớp rất là mỏng các bạn ờ, muốn mua hàng thì có thể in ờ, để lại số com số điện thoại và địa chỉ ở cái livestream này luôn nha sẽ được free ship toàn quốc nha mọi người cảm ơn trang anh nha da đẹp nhưng mà không trắng lắm đâu buồn lắm rồi hai cuồng thâm mắt rõ rệt đây mình sẽ test lại nha mọi người đó rất là đơn giản này mà dùng cái này mọi người không không phải tức là không phải tốn bao công ấy không phải cầu kỳ ấy mình sẽ đánh một lớp đậm hơn bởi vì là cái mái của mình không hớt được mình sẽ test này cho mọi người xem nha đây đây là đầu à, tán tán kem bb stick nha mọi người nó rất là tiện lợi như thế này mọi người có thể ờ, mang theo bên mình bất cứ lúc nào ấy mà không bạn có thể dùng dùng bất cứ lúc nào mà không sợ bất tiện cái này rất là tiện lợi luôn nha ở ờ, những cái bạn mà da khô hay da dầu đều dùng được nha da khô thì cái này có độ ẩm này còn với da dầu ấy thì nó kiềm dầu rất là tốt mà chống nắng được này che mờ tất cả những vết thâm mụn cuồng thâm mắt nha có thể làm một lớp kem uh, kem trang điểm và làm một lớp kem nền luôn mọi người ạ cảm ơn uh, hường nha ờ, giá của một thỏi này chị đang dùng là 315.000 em ạ thỏi này chị có mua của bạn cáp linh ờ, có tag ở livestream mình nhá dùng ờ, em này được một thời gian rồi thấy rất là hiệu quả nên là hôm nay rảnh rỗi trước khi đi chơi á, làm một cái livestream cho mọi người ờ, xem rõ hơn bởi vì dạo này nhận được quá là nhiều inbox của mọi người luôn cứ bảo chị à làm clip dạy make up đi rồi là chị dùng ờ, kem BB hay là cushion nào đây giới thiệu cho mọi người luôn đây Thúy Nga cái cây cây này có giá là 315 000 nha bạn rất là tiện lợi một đầu để ờ, đánh và một một đầu để đánh đánh và một đầu để bán ờ, giá là 315 000 nha chị Thu Hằng các bạn uh, chơi mini game thì cứ tiếp tục comment hai số cuối của tờ tiền đấy nha nhớ là share livestream và add facebook của bạn cáp link nha mình đã ghi uh, comment của bạn uh, link ở trong livestream và mọi người uh, nhìn cho rõ đó các bạn muốn free ship thì có thể đặt hàng luôn ở tại livestream này hoặc inbox trực tiếp cho bạn linh lúc này nha để ừ, được free ship toàn quốc đây sự khác biệt rất là trắng mịn với mọi người nhìn da của nó không bị ờ, không hề bị trắng bệch hay là không hề bị bết da nhá rất là tự nhiên và mịn đó mọi người uh, cho mini em ấy cứ cứ share livestream và cứ comment nha comment này số cuối của tờ tiền nha phần thưởng đây phần thưởng mình đã nói rồi nha là một bộ son râu của mini garden kèm theo một uh, em tẩy cha tẩy da chết môi đây da căng bóng mà rất là mịn luôn này đó à, các bạn những các bạn là make up không cần cầu kỳ như mình ấy thì chỉ cần uh, đánh em này thôi là không cần phải dùng phấn hay không phải dùng kem lót hay cushion gì nữa chỉ cần một thỏi này là da các bạn đã trắng mịn rất là tự nhiên rồi đó mình đã test lần thứ hai cho mọi người xem lên da của mình đây rất là thích và mình đánh luôn bên này cho mọi người nhìn nhá đó rất là tiện lợi này chỉ cần quét ra như này thôi sau đó các bạn ờ, dùng cái bông này tán đều nó ra Cảm ơn uh, Nguyễn Thảo nha Da đẹp nhưng mà không được trắng lắm Da hơi ngăm ngăm ấy Mà mình uh, mình thích cái dùng cái ờ, tông tự nhiên là mình lấy cái tông này Có hai tông màu nha mọi người Mọi người muốn một tông sáng hơn ý thì có thể uh, inbox trực tiếp cho bạn cáp link nha cái dòng cái dòng thỏi này có giá là 315 000 nha. Duyên duyên 315 000 em ơi đây rất là tiện lợi này em có thể ờ, đặt hàng em muốn đặt hàng luôn ý thì có thể ờ, inbox hoặc là comment trực tiếp vào livestream của chị số điện thoại và địa chỉ nha sẽ được free ship nha ờ chưa công bố đâu trúc phương tí nữa chị mới công bố phần thưởng là một uh, một thỏi son râu nha che được khuyết điểm uh, có em ạ che được khuyết điểm nha che phủ rất là tốt và làm mờ được tất cả các vết thâm ấy mụn thì uh, mụn cũng che phủ được nha che phủ được rất là tốt này Ờ, mini game chị sẽ công bố sau livestream nha Nhưng các bạn, ờ, chị sẽ check kết quả và công bố cho bạn nào mà làm đúng thể lệ và đoán trúng nhanh nhất Che phủ rất là tốt nha mọi người ơi, những cái vết thâm hay là mụn trên khuôn mặt mình Rất là trắng đánh cái đánh cái kem này xong ấy không cần phấn này không cần kem lót ừ, hay là kem che khuyết điểm gì đâu các bạn ờ, đặt hàng thì inbox trực tiếp cho cho bạn cáp link mình có tác ở livestream rồi nha <clears throat> để được free ship mọi người ạ free ship toàn quốc ấy mọi người giá chỉ 315.000 thôi mà ừ, có thể tiện lợi như thế này đây hai đầu hai trong một luôn nhanh tay đặt hàng nào còn các bạn chơi ờ, mini game ý, thì mọi người nhớ làm theo thể lệ cuộc chơi nha mình sẽ nhắc lại cho những bạn vào sau một lần nữa phần thưởng là một em ờ, tẩy da chết môi em lăn này ờ, và một bộ son mini garden son rose màu cam đỏ cam nha bên trong có tẩy da chết luôn này à đâu bên trong là tẩy trang môi nha mọi người đây là một lọ tẩy trang môi còn em này là tẩy da chết môi nha đó phần thưởng rất là hấp dẫn mọi người hãy share livestream thật là nhiệt tình lên nào đây mình vừa test test ờ, dòng kem này cho mọi người xem đây đây là kem bb stick nha mọi người của ờ, công ty Mini Garden cái công ty này ừ, cũng rất là nổi đó mọi người ạ từ là ừ, làm từ thiên nhiên ấy cho nên là rất là uy tín mọi người hãy nhanh tay sắm cho mình một thỏi uh, ờ, bb này đi dùng rất là ok này đó um, bạn các bạn mà muốn hỏi giá về ờ, tẩy da chết hay là về son ý có thể inbox trực tiếp cho bạn cát linh nha hoặc comment trực tiếp để ờ, bạn linh trả lời nha kem này ờ, giá là 315 000 chị ạ đó rất là tự nhiên mà không bị trắng bệch quá ờ, đang hơi bị sụt xịt một chút chắc là lạnh quá mọi người có thể nhìn tay với mặt mình khác biệt luôn này tại vì da của mình là nó cũng dạng kiểu da ngăm ngăm không được trắng cho nên là nhìn nó rất là rõ luôn đây sự khác biệt đó mọi người đánh cái kem này vào ấy thì không cần phải dùng phấn đâu nha mọi người nó có độ che phủ rất là tốt che được vết thâm này mụn này những cái vùng thâm mắt này có thể chống nắng luôn này mọi người cứ um, mọi người chơi mini game nhận son thì cứ comment hai số cuối nha đây hai số cuối của tờ 50.000 này một lát nữa khi mình kết thúc livestream xong mình sẽ ngồi check kết quả cho các bạn nào mà đúng nhất thì mình sẽ uh, gửi sản phẩm cho các bạn đó và để tránh uh, bị uh, để tránh là bị những cái câu hỏi như những lần trước mình đã từng chơi mini game ý là ờ, tại sao em đoán mà không được cả chị rồi là em đã comment số đấy rồi thì tất là tất nhiên là rất là nhiều comment của các bạn nhưng mà mình chỉ chọn ra một bạn đoán đúng và nhanh nhất thôi nha lần này là chỉ được một bạn duy nhất được một bộ combo tẩy um, da tẩy ra chết môi và son một bộ son như thế này thì mình sẽ inbox trực tiếp cho bạn đó nha và khi nào mà bạn đó nhận được sản phẩm ý, thì có thể up lên trên Facebook và tag mình và bạn cáp link để uh, cho bạn thấy là đã được nhận được quà nha Xong rồi có rất là nhiều người chơi à, Chị lấy một thỏi thì chị có thể comment số điện thoại và địa chỉ cụ thể ở livestream nha chị Không thì chị inbox cho bạn cáp link em đã tag ở livestream rồi đó Đó Thế là xong cái bước uh, kem nền này rồi Bây giờ mình chỉ cần kẻ lại mắt và đánh son là đánh son rồi Chỉ cần kẻ mắt là đi chơi thôi bình thường trang điểm đậm thì có thể đánh một chút thêm ờ, má cam má hồng các thứ nhưng mà chắc là tối không cần ra đường chỉ cần như này thôi tại vì buổi tối đánh trắng quá thì trông cũng rất là sợ cho nên là mình ờ, chỉ đánh một ít đơn giản như thế này thôi nên da rất là thích nha mọi người Dạ đúng rồi ạ, free ship nha Mọi người đặt hàng ờ, ở trong livestream của em sẽ được free ship trên toàn quốc nha mọi người Hoặc là bạn nào mà muốn ờ, cụ thể hơn thì inbox trực tiếp cho chị Linh Đúng rồi em em muốn mua sản phẩm này thì inbox cho chị Cáp Linh Chị có tác ở livestream nha Bởi vì ờ, dòng BB này là chị mua của chị ý Giá là 315 nghìn nha mọi người Combo cả chổi đánh lẫn ờ, kem như thế này nha à, Mình có ghim comment của bạn Cáp Linh rồi đó Ở, ở livestream này Là đây cái ờ, là ở ờ, cái comment của bạn ấy là ai đặt hàng để lại số điện thoại hoặc inbox cho mình nick cap link kem bb 315k với free ship nếu đặt hàng ở trong livestream hoặc là inbox trực tiếp ngay bây giờ inbox trực tiếp luôn cũng được ờ, free ship nha cảm ơn uh, nguyễn thị thanh hải nha em muốn được free ship thì em inbox ừ, cho chị Linh hoặc là in uh, comment trực tiếp ở đây nha comment số điện thoại với cả địa chỉ đó đây tiện lợi dã man luôn lều <laughs> lều mình xinh hơn nguyễn thị thanh hải rồi đúng không À, Hoàng Thị Hồng Nhung inbox chị chưa dép ạ. Um, chắc là um, bởi vì là nhiều com nhiều nhiều inbox quá cho nên là chị chưa dép kịp ý thì em chờ một lát nha. Giá của một em này là 315 000 nha chị ơi. À, dòng kem BB stick che phủ rất là tốt của Mini Garden nha mọi người Công ty Mini Garden thì rất là nổi rồi đó Chắc là mọi người cũng biết rồi Đây Có hai đầu này à, Mọi người chơi mini game thì nhớ là phải share livestream nha Share livestream đoán hai số cuối của tờ tiền này nha mọi người à, Kết bạn với uh, Các bước à, Mình sẽ nói lại cho mọi người những bạn vào sau mà chưa biết rõ tỷ lệ cuộc chơi nha là các bạn hãy share livestream đoán hai số cuối của tờ tiền này uh, app Facebook của bạn Cát Linh mình có tắt ở livestream các bạn hoặc follow đều được nha sẽ được tặng phần quà là một bộ uh, son mini garden son rose màu đỏ cam mình có test ở tay đây màu này rất là dễ đánh này rất là trẻ trung dễ đánh nha uh, trong cái bộ này thì có thể à, có kèm theo một lọ tẩy trang môi các bạn có thể uh, là dụ mua dụ không muốn các bạn nào mà không may mắn không được trúng ấy muốn mua hàng ấy thì có thể inbox cho bạn cáp link nha giá là giá son là 265 nghìn bạn có thể dùng làm quà tặng cũng được còn đây là 315 nghìn đó mọi người làm theo thể lệ cuộc chơi là xe livestream nha và comment hai số cuối nhớ là phải share mình nhấn mạnh một câu là nhớ là phải share livestream mới được tính đoán hai số cuối của tờ tiền này mọi người share livestream để cho mọi người cho các bạn cùng vào chơi cùng nha còn đó đây là đây là dòng bb mình dùng đây các bạn nào vào sau mà chưa biết hay vẫn còn thắc mắc ấy thì ờ, mình có thể nói lại cho mọi người nha mình đã test hai lần rất là rõ lên mặt mình rồi đấy mọi người đây mọi người có thể nhìn nhìn so với cái tay của mình thì rất là rõ luôn này nhìn nhìn rất là rõ luôn trắng rất là trắng đều tự nhiên mà không hề bị trắng bệch ờ, đây là kem đúng không em ạ đây là một lớp kem ờ, nền nói chung là chỉ cần đánh một cái lớp này thôi là mọi người có thể không dùng phấn này không dùng kem lót nữa cũng được giá là 315 nghìn nha bạn đây là tôn uh, ờ, ờ, đây là tông uh, ờ, tông trầm trầm hơn một chút có một tông sáng nữa có tông 22 và tông 20 uh, dạng kem đúng rồi em ạ đây là đây nó là dạng thỏi như thế này này dùng rất là thích nha mình đây mình dùng da của mình đây giá là 315.000 nha à, Hồng Phương thả bò em đặt hàng thì ờ, để lại cứ để lại comment và số nha tí nữa chị ờ, thì nữa bạn cam linh bạn sẽ ờ, vào check ok đây chị sẽ đánh cái tay cho em xem nhá nhưng mà nhìn nhìn như này nó rõ rệt luôn này mặt với tay khác hẳn nhau này mặt ừ, trắng hơn một, một chút còn da của mình là da ngăm ngăm ấy cho nên là nhìn nó đây mình test một chút ra tay cho mọi người xem nhé rất là trắng luôn này đó đây cái cái tông này của mình là cái tông um, trắng tự nhiên còn có một cái tông sáng hơn ấy thì mọi người um, đó đây nó chỉ tức là nó chỉ uh, trắng tự nhiên thôi còn có một tông sáng hơn thì các bạn nào mà muốn dùng cái tông nào thì có thể um, um, comment ở ở livestream này hoặc là inbox cho bạn Linh nha đó rồi một lát nữa mình sẽ ờ, công bố mini game cho mọi người nhá ừ, đấy bây giờ mình sẽ ờ, nói lại về cái ờ, dòng này xong rồi mình sẽ tắt livestream để đi chơi như thế này mọi người đã nhìn rõ rồi nha mọi người các bạn à, inbox hỏi mình dòng kem ấy thì đây mình đã làm livestream để cho mọi người xem rõ luôn nha ra rất là thích nha đó giá của cái ờ, em này là 315 nghìn nha mọi người kem BB stick hai đầu một đầu là chổi và một đầu là kem dùng cái chổi dùng để tán rất cái cái đầu của nó rất là mềm này mọi người không phải dùng bông mút nữa rất là tiện đó các bạn mà ờ, mua hàng thì inbox trực tiếp cho bạn cáp link nha à, mình mua sản phẩm của bên bạn ý rồi một lát nữa mình uh, đi chơi về mình sẽ công bố kết quả các bạn trúng game nha Ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream nha bạn nào đặt hàng thì ờ, cứ để lại comment ở livestream này hoặc inbox cho bạn Cát Linh nha